Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình thì hôm nay mình sẽ lên một cái video nữa mình nhận định cho tất cả anh em cái trận La Liga thì bữa giờ mình chưa nhận định cái giải La Liga nào cho tất cả anh em thì hôm nay mình sẽ lên nhận định thêm một cái trận đó là giữa Atletico Madrid và Elche nha anh em diễn ra vào lúc 3 giờ 30 ngày 30 tháng 12. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng La Liga thì Atletico Madrid đang đứng ở vị trí thứ 5 và có 24 điểm sau 14 vòng đấu. Trong khi đó thì Enchen đang đứng vị trí cuối bảng nha anh em, đang đứng vị trí thứ 20 và có 4 điểm sau 14 vòng đấu. Thì cái phong độ mùa này của Enche rất là xa sức luôn anh em, để thua toàn trận luôn. Đây, trong lịch sử gần nhất của hai đội thì anh em thấy Atletico đang có cái phong độ là ba trận gần nhất Atletico đã thắng với cái tỷ số là cách biệt từ hai bàn còn trước đó thì Atletico đang trong mùa giải La Liga thì Atletico không tốt cho mấy nha anh em còn bên phía Anche thì anh em thấy bên phía Anche chỉ có trong 10 trận gần nhất thắng được 3 trận và thua tới 7 trận thì anh em cũng thấy cái phong độ của thằng Atletico cũng chỉ thắng được 4 trận trong 10 trận thôi nha anh em thì đã hòa tới 3 trận và để thua 3 trận còn bên phía Anche thì đã toàn thua chỉ thắng mới được 3 à, trận thôi trong trận gần nhất là cái trận à, um, liên đoàn nha anh em liên đoàn thì cái trận này gặp cái thằng hạng 3 hạng 4 gì rất là yếu thì thằng anh chê nó mới ăn được cái tỷ số là 3-0 đây còn trong lịch sử đối đầu của thằng Atletico và Anh Elche thì anh em thấy những bàn thắng luôn nghiêng về Atletico và thắng với cái cách biệt một bàn rất là nhiều. Còn thành tích chơi trên sân nhà của Atletico thì anh em cũng thấy Atletico chơi từ trên sân nhà gặp đối thủ nào cũng cầm hòa với cái tỷ số là một điều với hai điều không nha anh em chưa có một trận thắng nào chỉ toàn hòa thôi thì mình cho anh em xem cái trận gần nhất của Atletico và Anh chơi thì uh, trận đó là Atletico ăn với cái tỷ số 2-0 nha anh em thì cái trận đó Atletico chấp tới một trái mà Atletico ăn với cái tỷ số là 2-0 thì cái bàn thắng đầu tiên là phút 28 và cái bàn thắng thứ hai là tới phút à, uh, 62 thì anh em thấy trung bình mà thằng Atletico với thằng Anh chơi đá là nó ra tầm 9 quả góc thì 9 quả góc anh em có thể vào cái mã tài góc cho mình được nha thì tới bữa đó anh em vào tài góc hiệp 1 hoặc là anh em vào vào rung góc cũng được anh em những cái mã rung góc thì nó sẽ hiệu quả hơn nha còn thẻ thì nó bốn thẻ nha anh em bốn thẻ thì anh em cũng có thể vào cái mã tài thẻ cho mình được nha tài thẻ mà anh em vào rung thẻ thì nó lại hợp lý hơn đó là trong lịch sử đối đầu thì rằng này anh em có thể vào cái mã kèo mà à, tài góc hiệp 1 là tài góc hiệp 1 nó tầm 4 quả rưỡi thì anh em có thể vào cái mã tài góc hiệp 1 được nha và cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này của thằng Atletico là nhà cái đang cho cái mã kèo là Atletico chấp 1.5 và tài xỉu là 3.25 thì cái trận này anh em cứ vào Atletico chấp 1.5 cho mình thì anh em cũng thấy trong lịch sử đối đầu thì, thì thằng Atletico Madrid đã luôn ăn thằng Anh chơi với cái tỷ số cách biệt từ một bàn đến hai bàn thì anh em có thể vào cái mã kèo Atletico chấp 1.5 tài xỉu 3.25 thì anh em có thể vào rung thì nó sẽ hợp lý hơn thì tại sao mà mình khuyên anh em nên nằm Atletico chấp 1.5 thì anh em cũng thấy đây hiện tại trên bảng xếp hạng là Atletico đang đứng vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng có 24 điểm nếu mà cái trận này Atletico có thể thắng thắng thì chắc ăn là thắng thằng em chơi rồi mà không biết thắng với kết quả là bao nhiêu bàn thôi anh em thì à, trận này nếu mà Atletico thắng thì Atletico sẽ vươn lên 27 điểm và có tương đương với cái vị trí thứ ba thì Atletico sẽ đứng được vị trí thứ ba để đang dí tranh ờ, ngồi top 4 uh, ờ, trên bảng xếp hạng nha anh em. Thì còn anh chơi anh chơi thì cái phong độ của anh chơi thì anh em khỏi phải bàn rồi. Thì cái trận này uh, Atletico sẽ thắng nhưng mà không biết thắng với tỷ số bao nhiêu thì anh em có thể lót là cái mã tỷ số 21 hoặc 10 dành cho Atletico thì nó sẽ chắc ăn cho anh em hơn còn cái đội hình dự kiến của hai đội thì anh em thấy Atletico đang ừ, ra với cái sơ đồ là 352 thì hàng công cao nhất là Griezmann và Felix thì cái trận này cái trận này à, Suarez là dự bị nha anh em cái đội hình này cũng rất là mạnh bên phía Atletico còn bên phía anh chơi thì chơi với sơ đồ 3421 thì anh em có thể nếu mà chơi theo cái sơ đồ này là hai cánh này rất là mạnh Calatco này anh em bên đây là Lorente thì anh em có thể ờ, vào cái mã kèo ờ, Atletico chấp góc hoặc là tài góc thì rất là ok trong cái mã kèo này luôn đây anh em thấy cái đội hình mà đưa hai hàng đá cánh là Calatco của Bỉ nha này đang rất là hay của Bỉ và bên đây là Lorente thì hai cầu thủ này đá cánh rất là mạnh thì anh em cứ vào cái mã kèo tài góc hoặc là Atletico chấp góc mạnh tay cho mình là ok thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Atletico và Anche. Thì anh em nào mà đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận. Còn anh em nào mà đang chơi ngoài đang chơi ngoài á muốn vào trang chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0963731346 để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang chơi và đưa anh em vào nhóm để anh em chơi những mã kèo rung kèo gốc nè còn anh em nào mà không có đăng ký trang bên mình chơi mình không đưa anh em vào nhóm được tại vì đưa anh em vào nhóm được anh mình gửi kèo rung anh em cũng đâu có đánh được đâu thì bởi vậy mình khuyên anh em vào nhóm của mình chơi thì anh em nên đăng ký một cái trang bên mình rồi xong anh em vào nhóm anh em đánh những ma kèo rung kèo nóng nè cho nó dễ vào hơn chứ anh em chơi bên ngoài thì đưa anh em vào nhóm mình gửi kèo rung anh em cũng đâu đánh được đâu anh em chỉ có thể đánh trước trận đấu tầm một tiếng chứ anh em không có thể mà đánh nóng đánh rung được nha thì bởi vậy mình khuyên anh em mà liên hệ về mình thì anh em cứ sẵn sàng mà đăng ký trang để mình đưa tất cả anh em vào nhóm chơi một cách hiệu quả nhất và kiếm lời nhiều nhất đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em về cái trận Atletico thì anh em nào đang xem thấy hay thì cứ để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh thì để anh em có thể nhận được video sau sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau